à, định nghĩa về mặt nón cho không gian cho đường thẳng delta cố định cho một đường thẳng delta đường thẳng delta cố định một đường thẳng L cắt delta đường thẳng L đây em nhìn này đường thẳng L đường thẳng L cắt delta tại S và tạo với alpha à, tạo với delta một góc alpha không đổi đó Đấy. góc này này em nhìn này góc ở giữa đường thẳng delta và đường thẳng L nha đường thẳng này hai đường thẳng này tạo với nhau một góc không đổi là góc alpha với điều kiện alpha này sẽ lớn không và nhỏ hơn 90 độ Đấy. Xong tiếp tục này người ta sẽ quay cái đường thẳng L này quay quanh cái trục delta quay đường thẳng L quanh trục delta thì người ta tạo ra một cái mặt nón tròn xoay Đó. hay đơn giản người ta gọi là mặt nón đúng không nhỉ mặt nón tròn xoay thì sẽ viết tắt đó là về sau chúng ta gọi không không để để dài dòng thì người ta gọi là mặt nón tròn xoay thì gọi tắt là mặt nón thì ờ, trong đó em chú ý những cái thông số này delta là trục của mặt nón delta đây gọi trục của mặt nón đường L là đường sinh của mặt nón S là đỉnh của mặt nón Đó. và hai alpha là góc của đỉnh các em chú ý nhé góc của đỉnh là góc này này Đấy, đây này. S là đỉnh. Đây. Chú ý nhá. Góc gọi đỉnh sẽ là góc 2 alpha chứ không phải góc alpha. Nhá. Đấy, về sau khi tính toán làm bài tập các bạn phải thật sự chú, chú ý cái đấy. Rồi. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần thứ hai đó là hình nón và khối nón. Các em quan sát nhé. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về hình nón. Cho cái mặt nón N, mặt nón N đây, có trục là delta đỉnh là S, đường sinh là L và góc ở đỉnh là góc 2 alpha. Rồi, bây giờ người ta có một mặt phẳng P. Mặt phẳng P đây, mặt phẳng P là mặt phẳng vuông góc với trục delta. Cắt trục delta tại O với điều kiện O khác S thì thiết diện cắt bởi cái mặt phẳng P này với mặt nón chính là một hình tròn Hình tròn đó có tâm O và bán kính R nhỏ. Và tiếp theo một mặt phẳng P phẩy. Mặt phẳng P phẩy này là mặt phẳng cũng vuông góc với lại trục delta, có nghĩa là song song với P. Và cái mặt phẳng P phẩy này đi có S. Đấy. Thì như này này. Khi đó nhá, cái phần của mặt nón giới hạn bởi hai mặt phẳng P và P' phẩy cùng với hình tròn All right.